chờ thêm bao lâu để có được em Chỉ sau bài hát này em cứ cần xem Vì chờ thêm bao lâu để có được em Dù là hai ba năm cũng sẽ có được em babe Yeah, love you to the moon and back Messenger không cần check Lướt Tinder như một thói quen nhưng sẽ không bao giờ Anh lừa dối em vì mật mà ông thật liều Yeah, vì em mà yêu thật lòng thật lòng Radar quanh em thật nhiều không biết là em yêu anh thật không Chỉ là vài lần đón chưa Đi giữa trời đêm đông gió bắc Nay dù ta có mắc mơ anh yêu em chẳng nói thành lời Em có tất cả chỉ có mình đời Anh đưa em có sẽ quay đi trời Yêu anh nói trước em sẽ chẳng thành thời Oh baby my heart is so hard right here Chỉ cần bên nhau ta chẳng cần phải ra ngoài kia Oh baby my heart is so hard right here Chỉ cần bên nhau ta chẳng cần phải ra ngoài kia đâu Sẽ có những ta chẳng cần phải đi đâu Chỉ cần bên nhau ta chẳng cần phải đi đâu Chỉ cần bên nhau ta chẳng cần phải đi đâu Kết đường anh sẽ đến sau mình bên nhau chẳng cần đi đâu Dẫu giờ nên nơi Giờ này mới vừa tan ca Em gọi anh đến chơi Vậy là anh vội tăng ga Đi qua ngã ba ngã tư chạy thật nhanh Không cần chờ để đỏ nhiều bậc xanh Phòng kính máy lạnh 16 độ Nên chắc giờ này em đang thấy rất lạnh Mới 6 giờ tối chắc em chưa đói Dạ dày cứ kêu vẫn chưa thôi Đi từ từ có đoạn đường lê lợi Anh tấp vào lề mua bánh và mua xôi Bật vài bài nhạc buồn Bật bài nhạc của Chile Bắp rang và nằm xuống Bật Netflix em chill đây Chăn ấm mềm em trời biết được tụi mình nằm trong mình Trôi qua đi bao nhiêu ngày dài thâm thâm ta đã lao trực dài Anh em sẽ không ngần ngại Yêu anh cho đến khi hai ta phải tàn phai Bao nhiêu ánh sao trên trời Đưa ta đến nơi tuyệt vời Theo anh dẫn lối không rời Cause I'll be your way by your side Chẳng đến trái tim na na na na na na Đừng để dối dàng Khi nay chúng ta cách xa Lãng tay khắp Sài Gòn đêm tối Gió kéo đến thì thầm trên môi Can't wait for love chẳng cần phải đi đâu, đi đâu Kết đôi anh sẽ đến sau mình bên nhau chẳng cần đi